Phó Bí thư Ban Cán sự Đảng Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026, thôi đại biểu Quốc hội khóa 15. Vũ Đức Đam sẽ thôi giữ chức Ủy viên Trung ương Đảng khóa 13, Ủy viên Ban Cán sự Đảng Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026. Cả hai ông Phạm Bình Minh và Vũ Đức Đam sẽ nghỉ việc vào ngày 1 tháng 2 năm 2023, nghỉ hưu chính thức vào ngày 1 tháng 12 năm 2023. Quy trình tiếp theo sẽ là Ban tổ chức Trung ương, Văn phòng Trung ương Đảng sẽ làm thủ tục trình lên Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 xem xét và ra nghị quyết công khai. Dự kiến hội nghị bất thường Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 sẽ diễn ra vào ngày 28 tháng 12 năm 2022. Quốc hội khóa 15 sẽ có kỳ họp bất thường vào sáng ngày 5 tháng 1 năm 2023, ngay trong ngày khai mạc, sẽ làm công tác nhân sự. Quốc hội sẽ biểu quyết thông qua các nghị quyết phê chuẩn về việc miễn nhiệm chức Phó Thủ tướng theo đề nghị của Thủ tướng Chính phủ. Tiếp theo sẽ cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Quốc hội của Phạm Bình Minh và Vũ Đức đam Sau đó, Quốc hội sẽ phê chuẩn các tân Phó Thủ tướng Chính phủ theo tờ trình của Chính phủ. Hình ảnh hai ông Phó Thủ tướng, trái là ông Vũ Đức Đam và phải là ông Phạm Bình Minh. Sau khi hàng loạt cán bộ lãnh đạo chủ chốt tại Cục lãnh sự Bộ Ngoại giao bị khởi tố, bắt giam Dư luận trong và ngoài ngành ngoại giao vẫn đồn đoán là Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh có thể sẽ thoát qua khe cửa hẹp nhờ vào gia thế và mưu lược. Tuy nhiên, phe tấn công quyết tâm kết liễu sự nghiệp chính trị của con trai ông Nguyễn Cơ Thạch trước mùa xuân năm 2023, họ liên tiếp tung ra đòn phủ đầu với những nhát chém chí mạng. Ngày 14 tháng 4 năm 2022, khởi tố bắt giam Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Tô Anh Dũng cựu thư ký của ông Phạm Bình Minh, thời ông Minh làm Bộ trưởng, ngày 27 tháng 9 năm 2022 khởi tố bắt giam ông Nguyễn Quang Linh, đương giữ chức trợ lý Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh. Ngày 21 tháng 12 năm 2022, Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng đề nghị Bộ Chính trị, Ban Bí thư xem xét thi hành kỷ luật Ban Cán sự Đảng Bộ Ngoại giao các nhiệm kỳ 2016-2021 và 2021-2026 và cá nhân ông Bùi Thanh Sơn là Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn là đại đệ tử của Phạm Bình Minh khi tổ chức làm công tác nhân sự cho Đại hội 13. Cả hai Thứ trưởng Bùi Thanh Sơn và Lê Hoài Trung tranh nhau ghế Bộ trưởng Bộ Ngoại giao và chính Phạm Bình Minh ủng hộ bảo kê cho Bùi Thanh Sơn vượt qua Lê Hoài Trung. Hình ảnh văn bản chưa thể kiểm chứng độ chính xác trong tương lai của hai phó thủ tướng Việt Nam được lan truyền trên mạng. Cũng cần nhắc lại, nhiệm kỳ 2016-2021, ông Phạm Bình Minh giữ chức vụ Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Cán sự Đảng Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bí thư Ban Cán sự Đảng Bộ Ngoại giao, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, Ủy viên Hội đồng Quốc phòng An ninh, phụ trách công tác đối ngoại của nhà nước về đảng ủy ngoài nước. Phạm Bình Minh là con trai út của cố Ủy viên Bộ Chính trị Nguyễn Cơ Thạch tức là Phạm Văn Cương. Ông Minh là Ủy viên Trung ương Đảng 4 khóa từ khóa 10 đến khóa 13, Ủy viên Bộ Chính trị tại hai khóa 12 và 13. Vụ án chuyến bay giải cứu đã lộ nạn hối lộ, tham nhũng cùng những bê bối ở Bộ Ngoại giao hết sức kinh hoàng. Trách nhiệm cao nhất chắc chắn thuộc về Phạm Bình Minh. Mặc dù đến thời điểm này ông Minh vẫn chưa viết đơn xin từ chức, nhưng các chớp bu trong đảng đang ép ông Minh ra đi nếu ông không muốn nhập kho hai con trai của ông Phạm Bình Minh là Phạm Bình Anh, Phó Vụ trưởng Vụ các tổ chức quốc tế Bộ Ngoại giao và Phạm Bình Nam, công chức tại Văn phòng Chính phủ, đang bị xem như con tin. Nếu như hai ủy viên Bộ Chính trị khóa 12 là Hoàng Trung Hải cùng Nguyễn Văn Bình hạ cánh an toàn trước Đại hội 13, bảo toàn được sinh mạng cũng như giá trị tài sản, thì chuyến rút lui này của Phạm Bình Minh sẽ khó khăn, gây cấn hơn rất nhiều. Ông Minh muốn ra về sau cuộc lấy phiếu tín nhiệm trong ban chấp hành Trung ương Đảng đối với Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí Thư vào năm 2023 nhưng bị từ chối. Lý do đưa ra là anh không còn đủ uy tín phục vụ thì nên viết đơn. Cán bộ tự nguyện xin nghỉ hưu trước tuổi hoặc xin nghỉ công tác thì cấp có thẩm quyền xem xét theo nguyện vọng, được quy định tại thông báo 20 ngày 8 tháng 9 năm 2022 của Bộ Chính trị. Hình ảnh thông báo 20 khuyến khích cán bộ sai phạm tự xin từ chức. Một phó thủ tướng khác là ông Vũ Đức Đam cũng đang rơi vào tình cảnh tương tự như Phạm Bình Minh. Nhưng Vũ Đức Đam cam chịu hơn. Vũ Đức Đam không xuất thân trăm anh thế phiệt như Phạm Bình Minh. Bố của ông Vũ Đức Đam chỉ là một nông dân thứ thiệt. Vì vậy, hoạn lộ của ông Đam rất lận đận. Tuy là ủy viên giữ khuyết khóa 10, ủy viên Trung ương đảng khóa 11, 12, 13, nhưng ông Đam vẫn không được vào Bộ Chính trị. Dân chúng thì hả hê, tung hô đốt lò. Đâu hay rằng ở Thượng Tầng, phe nhóm trong đảng đang mượn gió bẻ măng, truy sát lẫn nhau để giành quyền lực. Người trong cuộc như ông Đam ngán ngẩm, kinh sợ, hai nhiệm kỳ làm phó thủ tướng phụ trách văn xã, về lý thuyết thì phụ trách các bộ như Bộ Giáo dục Đào tạo, Bộ Y tế, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Văn hóa, Thể thao, Du lịch, Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam. Nhưng thực tế, mỗi nơi này đều có một ủy viên trung ương phụ trách, nên ông Đam chỉ cưỡi ngựa xem hoa. Khổ thân, thực quyền thì không có, khi những nơi này hư hỏng, bê bết, sai phạm, tham nhũng, hối lộ thì cấp trên lại đổ hết vào đầu ông Đam. Ngày 1 tháng 10 năm 2022, 3 ngày sau khi trợ lý Nguyễn Quang Linh bị bắt giam, Vũ Đức Đam đã chính thức gửi đơn cho Bộ Chính trị xin nghỉ việc rút khỏi Trung ương khóa 13. Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ thời báo chấm với bản tin sự nghiệp của hai Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh và Vũ Đức Đam đã chấm dứt. Quý vị hãy chia sẻ video này để nhiều người cùng biết, cũng như bấm nút theo dõi kênh youtube và facebook của thời báo chấm để được cập nhật thông tin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 anh Trung và hơn 300 công nhân của doanh nghiệp may xuất khẩu vừa được thông báo cho nghỉ Tết từ ngày 10 tháng 12 cho tới ngày 7 tháng 2, nghĩa là nghỉ Tết tới gần 2 tháng. Anh Trung nói, gần 20 năm đi làm công nhân tại các khu công nghiệp ở phía Bắc, chưa bao giờ anh được nghỉ Tết dài như vậy. Tuy nhiên, anh cho biết điều này anh đã dự đoán trước bởi thời gian gần đây anh và hầu hết công nhân trong nhà máy đã phải làm cầm chừng buổi làm buổi nghỉ trước tình trạng đơn hàng giảm mạnh. Anh hiện lo lắng không biết tới đầu tháng 2 có được quay lại làm việc như lời hứa hay không. Anh nói cả nhà bốn miệng ăn mà hai vợ chồng đều nghỉ Tết sớm và có nguy cơ mất việc khi Tết cận kề như thế này thì đúng là khủng khiếp. Vợ chồng anh đang sắp xếp về lại quê, sống dựa vào mảnh vườn và mấy xào ruộng của bố mẹ trong vài tháng tới. Chuyện ăn uống thì có thể miễn cưỡng đảm bảo được, nhưng không biết con cái học hành sẽ ra sao khi mà phải chuyển trường về quê theo bố mẹ. Anh nói và cho biết thêm rằng về quê trong hoàn cảnh giáp Tết mà lại không một xu dính túi như thế này, đúng là cực chẳng đã. Hình ảnh tình trạng nghỉ Tết kéo dài 2 tháng không lương xảy ra phổ biến ở cả nước. Rất nhiều công nhân tại khắp các khu công nghiệp từ Nam chí Bắc năm nay được cho nghỉ Tết sớm. Đứng trước nguy cơ mất việc, tiến thoái lưỡng nan ngay trước Tết vì doanh nghiệp không được đặt hàng. Ngoài công nhân, nhiều thành phần lao động cũng rơi vào hoàn cảnh khó khăn ngay thời điểm giáp Tết. Anh Nguyễn Minh Hà, một chủ vườn đào và quất ở Vĩnh Phúc cho biết, Tới nay, tức chỉ còn khoảng tháng nữa là Tết, mà vườn cây cảnh của anh vẫn chưa bán được một gốc đào hay quất nào, khác hẳn với mọi năm khi rất nhiều người tìm tới mua đào quất để chơi Tết sớm. Mỗi năm thì vào thời điểm này đào và quất đã rụt rịch rồi, nhà các đại gia đã lên vườn mua đào quất về để chơi Tết sớm, đến gần Tết thì vứt đi để mua gốc mới, nhưng năm nay thì chưa thấy gì cả. Nói chung là kinh tế khó khăn, dịch giả xong rồi mà còn lại khó khăn thế này thì mệt, anh Hà cho biết. Ngoài nghề trồng cây, gia đình anh Hà còn kinh doanh thêm các mặt hàng tiêu dùng cho các sớm công nhân làm việc ngay trong các khu công nghiệp gần nhà. Nhưng anh cho biết giờ đây nguồn thu khá đều đặn đó cũng không còn nữa. Công nhân các khu công nghiệp thì cho nghỉ từ lâu rồi, không còn việc làm mà nên họ bị cho nghỉ từ lâu rồi cũng đúng. Anh than vãn, lo rằng tình trạng hiện tại sẽ còn kéo dài. Ở Việt Nam thì người ta cứ tin rằng Trung Quốc khi bỏ chính sách phong tỏa thì kinh tế sẽ phát triển trở lại, thông thương nhập khẩu sẽ tốt lên, báo chí toàn tuyên truyền kiểu đấy thôi. Nên mọi người hy vọng Trung Quốc thoát thì Việt Nam cũng sẽ đỡ đi. Anh nói và quả quyết, không tin mọi chuyện lại đơn giản như thế hình ảnh biên giới Việt Trung vẫn đang đóng do tình hình dịch bệnh bên kia biên giới đang căng thẳng. Anh NT, một phóng viên làm việc cho cơ quan báo chí ở Hà Nội cho biết, trong chuyến công tác vào Nha Trang, trung tâm du lịch biển miền Trung, anh đã chứng kiến sự vắng lặng khác thường khi hai nguồn khách chính của Nha Trang là Nga và Trung Quốc đều vắng bóng. Anh cho biết từng dãy khách sạn và resort năm sao đóng cửa tối ôm, không mấy người qua lại. Theo anh, dù Trung Quốc mở cửa trở lại thì cũng không có nhiều hy vọng cho du lịch Việt Nam vì du khách Trung Quốc có sang được ngay đâu, mở cửa thì mở cửa từng bước mà bản thân họ thì cũng khó khăn chứ có phải khá giả gì đâu. Cái nền kinh tế Việt Nam nó bấp bên là ở chỗ đấy, tức là sống hoàn toàn dựa vào đầu tư nước ngoài, bán sức lao động giá rẻ, hoàn toàn phụ thuộc vào các đơn hàng nước ngoài. Bây giờ không có đơn hàng thì người ta sẽ sa thải là chuyện đương nhiên rồi, không có cách nào khác cả. Cái lực lượng lao động đấy giờ không biết đi đâu và về đâu, vì kỹ năng lao động thì chỉ thế thôi, làm theo di truyền, làm cái giày, cái dép, may cái quần, cái áo thì trình độ đơn giản ấy mà. Anh nói, ngay cơ quan báo chí anh đang làm việc cũng đang gặp khó khăn khi khó thu hút được quảng cáo từ các doanh nghiệp. Anh NT cho biết hàng quán cũng không được đông đúc như mọi năm. Tình trạng ảm đạm của nền kinh tế nói chung, người ta đã ít nghĩ tới chuyện tụ tập ăn nhậu tất niên. Hình ảnh lao động còn khó khăn vì đơn hàng sẽ còn tiếp tục giảm trong năm 2023. Bà Hoàng Thị Nhung, một chủ tiệm cà phê lâu năm cho biết, chưa bao giờ tiệm của bà lại vắng vẻ như lúc này. Bà nói thường thì giáp Tết tiệm của bà luôn luôn tấp nập, còn giờ đây lại hoàn toàn khác bà không biết sẽ cầm cự được bao lâu khi mà hàng tháng vẫn phải trả 30 triệu đồng cho Tuyền thuê mặt bằng. 30 triệu thì phía trên cho thuê homestay, được mười mấy triệu cũng đỡ được một nửa. Cà phê giờ thì chỉ bán từ sáng tới trưa thôi, tối thì chỉ còn lát đát vài người, vắng lắm. Bà Nhung than vãn và cho biết đây sẽ là một cái Tết buồn và thiếu thốn. Bất chấp những thực tế đó, Giới hữu trách khẳng định năm 2022, nền kinh tế Việt Nam đạt được kết quả tích cực và tương đối toàn diện. Lạm phát được kiềm chế đúng chỉ tiêu, dự kiến đạt tăng trưởng trên 8%. Trưởng ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh hôm 17 tháng 12 tại Diễn đàn Kinh tế Việt Nam lần thứ 5 với chủ đề Tổng quan Kinh tế Việt Nam năm 2022 và định hướng điều hành năm 2023 tuyên bố kinh tế Việt Nam đang phục hồi ngoạn mục, tăng trưởng mạnh mẽ về cơ bản đã vượt qua những tác động tiêu cực của đại dịch COVID-19 và đang lấy lại đà tăng trưởng vốn có. Theo báo nhà nước, quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ thời báo chấm D với bản tin Cái Tết buồn cho người lao động nghèo. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này để nhiều người cùng biết và đừng quên bấm nút theo dõi kênh youtube